khoảng tầm 70 mét mọi người ạ và hai căn nhà bốn căn nhà này thì đã bán hai căn hoàn thiện xong hết rồi có thể dọn đồ về và ở ngay hồ sơ điện nước đầy đủ riêng biệt từng căn mời quý vị theo em vào khám phá căn nhà 30 mét vuông này nhé căn 35 mét kia thì nó sẽ là một cái video khác để gửi tới cho quý vị còn căn nhà này thì diện tích của nó 30 mét thiết kế 4 tầng ra sao đây là cái phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng với phần cửa chính là thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện và với thiết kế 4 tầng thì đây là phần tầng 1 của ngôi nhà phòng khách phòng bếp một phòng vệ sinh với căn nhà này thì được cái ưu điểm là chủ nhà có tặng cho mình à, nội thất nội thất ở đây thì là gồm ở đây là bộ bàn ghế phòng khách này phòng bếp mọi người ạ đây là cái phần kệ à, để tivi trang trí phòng khách rất là hợp lý với một cái căn nhà diện tích 30 m đây, gỗ thì thiết kế đây là gỗ sồi mọi người nhé phòng bếp và phòng khách đều thiết kế là gỗ sồi cho quý vị và cái giá bán thì rất là hợp lý mọi người ạ Giá bán của ngôi nhà này là 2 tỷ 450 triệu ba. toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đó, hướng nhà thì là hướng đông nam, quý vị nào mà đang tìm hiểu hướng đông nam thì đừng bỏ lỡ cái video này bởi vì giá của căn nhà này là giá bán cả nhà và đất và với cái à, Ờ, sổ đỏ đầy đủ bàn giao được ngay trong ngày và cái ngôi nhà này là theo hiện trạng quý vị cũng có thể dọn đồ về và ở ngay cụ thể vị trí của căn nhà này thì nó thuộc phường Phú Lương quận Hà Đông thành phố Hà Nội rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm gần với trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 với ờ, cái căn nhà này thì ra tới trục đường quốc lộ 21 ờ, nó khoảng tầm 500 mét mọi người nhé và à, hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện của ngôi nhà đều đã được lắp đặt đầy đủ gạch lát nền kích thước gạch 60 60 đây là phần phòng khách của ngôi nhà còn đây là phần phòng bếp với cái không gian phòng bếp này thì cũng đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị về tủ bếp này cũng như là phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 đều đã được thiết kế xong xuôi đầy đủ chợ rửa, vòi rửa, hồ sơ điện mặt bếp ốp đá granite và xung quanh cái mặt bếp này thì là ốp đá mọi người ạ với cái phần ờ, phòng khách, phòng bếp thì đây là còn một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà với quan trọng nhất tất cả các bất động sản mà Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị 100% sổ sách đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ cũng như giấy phép xây dựng đầy đủ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị đó. đó và cái căn nhà này thì được cái ưu điểm tiếp theo đây mọi người ạ với cái phần ở đây là có một cái cửa ở đằng sau để lấy thoáng vào trong không gian phòng bếp cũng như phòng khách mở ra rất là hút gió rất là thoáng như vậy Ngọc đã review à, cụ thể với căn nhà 4 tầng này thì tầng 1 của ngôi nhà rồi thiết kế phòng khách phòng bếp một phòng vệ sinh đấy đây là cái bộ bàn ăn ở phía dưới à, tầng 1 này sử dụng cũng rất là hợp lý với cái diện tích nhỏ tuy nhiên thì cái công năng sử dụng cũng khá là ổn nếu như để nó hoàn hảo 100% thì không có mọi người ạ mỗi người uh, một ý tuy nhiên thì như thế này là chủ đầu tư đáp ứng được cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình nhỏ rồi tiếp theo mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà đây là cái phần cầu thang đi lên giữa các tầng tầng 2 mọi người ạ thì cái toàn bộ cái phần ờ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng với cái phần ờ, giữa ở đây là có cửa sổ nhỏ để hướng lên các phòng này rất là thoáng mọi người ơi và đây là phần tầng 2 tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế một phòng ngủ rất là rộng một phòng vệ sinh ở phía bên trong đây là phần phòng ngủ của ngôi nhà rộng rãi cửa sổ thông thoáng hướng ra mặt ngõ đây hiện tại căn nhà này thì điện uh, đang bị mất cho nên Ngọc Ánh cứ quay cho quý vị tuy nhiên thì đây là ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng nhá rất là thoáng hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa cửa nhựa composite và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho các phòng bên trong Phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master, phòng ngủ này thì khá là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất mọi người ạ. Mời cho em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên nó khác một chút là phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, không thiết kế ở phía bên trong nữa. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại Ủy ban nhân dân phường Phú Lương nó khoảng tầm 300 m. Giao thông đi lại thuận tiện. Xung quanh đầy đủ tiện ích ngập tràn. Căn nhà này thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở dưới khu vực Thanh Oai. Quá là hợp lý. Từ vị trí ngôi nhà này lên tới trung tâm hành chính quận thì nó khoảng tầm 4 km. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung, công năng sử dụng theo từng tầng là đầy đủ. Sau đây, mời người theo em lên khám phá tầng 4. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Lên trên phía tầng 4, ở đây có một cái ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó, đây là khu vực để máy giặt đây tất cả đều có cửa sổ rất là thoáng ở phía mặt sau phần phòng thờ nhỏ nhắn hợp lý phòng nào có điện đón đầy đủ mọi người nhé và trên phía tầng 4 thì chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị một cái căn phòng riêng này phòng này thì quý vị có thể làm phòng ờ, ngủ có thể là phòng làm việc cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng còn đây là phần sân phơi đây là phần sân phơi của ngôi nhà đây